thì ngày hôm qua ở trên kênh về Dũng bóng đá cũng như là Dũng suy kèo thì Dũng đã đưa ra cho anh em một video nhận định về trận đấu giữa Giona đối đầu với Maloka thì ở trong trận đấu này mình đã đưa ra cho anh em hai mã kèo tham khảo đó là mã kèo Giona chấp 0.5 cùng với đó là mã kèo tài hài hòa trong trận đấu này thì như anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì ở ờ, Giona đã thắng uh, ờ, Maloka với tỷ số là 2-1 thì đã thắng được mã kèo ờ, cược chấp và cùng với đó là mã kèo tài xỉu hai hòa thì cũng đang trọn vẹn khi mà tỷ số của trận đấu này lên tới là 3 bàn thắng và cùng với đó, ở trong nhóm cũng như là những anh em xa bờ nhắn tin cho Dũng thì anh em có thể thấy ở đây. Ngày hôm qua thì à, anh em này có hỏi mình là tối nay có kèo gì không thì mình đã cho anh em hai má kèo đó là má xỉu 3.25 à, của trận MU cùng với đó là uh, má kèo đâu ở cái uh, giải đấu Championship thì mình đưa ra má kèo hôm cộng 0.25 thì anh em có thể thấy ở trong cái trận đấu này ở cái trận đấu ở giải đấu Championship thì cũng đã thắng với tỷ số là 1-0 đã ăn được trọn vẹn má kèo là 0.25 và cùng với đó là má kèo uh, xỉu của trận MU thì trong trận đấu này thì à, bàn thắng chỉ có một bàn mà thôi cho nên cũng đang chọn vẹn được má kèo này và cùng với đó thì sẽ có một số anh em khác thì mình sẽ gửi cho anh em là đó là những cái má xiên như anh em này thì à, ngày hôm qua thì mình đưa cho anh em một má binh một má binh tất tay thì đó là má xỉu của trận MU thì như anh em đã thấy là ăn với tỷ số ở trong trận đấu này chỉ có một bàn mà thôi nên má xỉu rất là sáng còn về những cái má kèo xiên thì anh em có thể thấy ngày hôm qua mình đã đưa ra cho anh em uh, người anh em này là cái má kèo là chịu trận MU thì ăn này ở ờ, Giona chấp 0.5 cũng ăn này uh, ờ, Unisi cộng 1 là ăn này Hufides là cộng 0.25 cũng ăn và Sevilla trừ 0.5 cũng ăn anh em có thể thấy là Sevilla thắng với tỷ số là 32 uh, ờ, Unisi à, thắng với tỷ số là một đều thì đã ăn được má kèo cộng 1 trong trận đấu này nhưng ở đây là má kèo xiên 6 mình đã gửi cho anh em này thì rất là đáng tiếc khi mà đã thua một trận đấu đó là Bongona trừ Ờ, được thi đấu ở kèo đồng trong trận đấu này như anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì uh, đã có cái tỷ số lên tới là ba một nhưng về Empoli nên rất tiếc là trong má kèo trên 6 này lại tạch mất một trận như anh em có thể thấy ở đây rất là đáng tiếc như vậy thì à, những cái uh, à, mái kèo mình uh, đang nói ở trên video là những cái má kèo video mình chỉ đang tính chất tham khảo cho anh em mà thôi còn những má kèo ngon và chắc ăn nhất thì chắc chắn phải ở zalo cũng như là số tele a cộng dũng xoay kèo ở trong đây thì mình chắc chắn sẽ đưa ra những cái má kèo ngon và chuẩn xác nhất cho anh em có thể tham gia đầu tư còn ở trong video ngày hôm nay à, thì anh em cùng mình đến với ngày mùng 6 tháng 5 thì ngày này trong ngày mùng 6 tháng 5 thì có rất là nhiều trận đấu được diễn ra ở trong cái giải đấu ngoại hạng Anh, Serie A, Bundesliga cũng như là League One. Thì ở trong video hôm nay thì Dũng sẽ nhận định sớm cho anh em một trận đấu ở trong cái khuôn khổ Bundesliga đó là Bremen đối đầu với Bayern. Thì như anh em có thể thấy là trận đấu này sẽ được diễn ra lúc 23 à, giờ 30 phút ngày mùng 6 à, tháng 5 năm 2023 và được diễn ra trong cái khuôn khổ vòng 31 của giải đấu Bundesliga. Thì liệu rằng ở trong cái trận đấu này thì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 Thì hiện tại cái tỷ lệ nhà cái đưa ra cho trận đấu này thì anh em có thể thấy là khi mà Bayern đối thủ của mình là một đối thủ yếu hơn khá là nhiều thì Bayern đưa ra mức chấp lên tới là 1.75 khi mà anh em bỏ một vào đội chủ nhà sẽ ăn được 0.83 cùng với đó là bỏ một vào Bayern sẽ ăn được 1.09 à, và cùng với đó là kèo tài xỉu được niêm yết ở mức khá là cao đó là 3.5 như em có thể thấy là khi mà chúng ta bỏ một vào kèo tài sẽ ăn được 0.83 à, và bỏ một vào kèo xỉu sẽ ăn được 0. À, à xin lỗi em là 1.07 còn hiện tại thì kèo cược chấp hiệp 1 sẽ được niêm yết là Bayern chấp 0.75 và kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là 1.5 trái. Và ở trên trang thì mình đang có một số cái à, mã kèo khác như là giữ sạch lưới, đội thắng à, ngược dòng, tỷ số cách biệt, à, bàn thắng lẻ chắn, cả hai đội uh, ghi bàn hoặc không ghi bàn. Thì ở trong mã kèo này thì anh em có thể uh, chọn là mã kèo một là hai đội ghi bàn, hai là không một đội uh, chỉ có một đội ghi bàn hoặc là không có đội nào ghi bàn thì ăn rất là cao và cùng với đó là trong trang sẽ có những cái may kèo như là kèo à, tài xỉu phật gốc và kèo thẻ thì những mác kèo đó thì à, chúng ta sẽ có để có thể tham gia đầu tư khi mà trận đấu sắp được diễn ra thì nhà cái mới niêm yết lên cho chúng ta có thể tham gia đầu tư còn hiện tại thì ở trên trang chỉ có một số mái kèo sớm như là kèo cực chấp và kèo tài xỉu mà thôi và cùng với đó anh em nào mà còn đang chơi qua thầu Coco để mất rất là nhiều tiền like, tiền phí cũng như là phải vô một cái má kèo nào đó anh em yêu thích rất là sớm á thì anh em có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể đưa cho anh em một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia vào đầu tư. Và cùng với đó anh em nào mà chưa biết chơi trang như thế nào cũng như là trước giờ chỉ chơi qua thầu qua có thôi á thì anh em có thể uh, liên hệ cho Dũng Dũng thế tận tình chỉ uh, và hướng dẫn cho anh em có thể tham gia đầu tư để có thể uh, về bờ một cách nhanh nhất có thể như em có thể thấy ở trên trang thì sẽ có những cái mã kèo khác như là Bayern chấp 1.5, Bayern chấp 2 trái, Bayern chấp 1.25 và kèo tài xỉu sẽ có mức là 3.75, 3.25, 4 trái hòa. Thì ví dụ anh em kết mã kèo à, xỉu trong trận đấu này đi thì anh em cảm thấy à, mã kèo 3.5 chưa an toàn anh em có thể vô hẳn cái mã kèo là 3.75 thì bỏ 1 gen được 0.84 hoặc là anh em kết thằng bay gen anh em tin tưởng nó nó có thể ghi được à, à cách biệt lên tới là 3 4 bàn thắng thì anh em có thể vô hẳn cái mã kèo là bay gen chấp hai trái hòa để có thể ăn là bỏ một ra thì ăn à, tới là 1.31 thì ở trên trang còn có kèo cực chấp hiệp một và kèo tài xỉu thì gần như ở ngoài thông ngoài con nó chỉ cho anh em chơi những má kèo chính như là uh, Bayern chấp 1.75 cùng với đó là kèo tài xỉu 3.5 mà thôi chứ không phải là đa dạng những má kèo như vậy và cùng với đó là những cái má kèo ngon và chắc ăn nhất thì sẽ là cái má kèo phạt góc cũng như là má kèo thẻ thì uh, anh em nào á, mà còn uh, chưa có một cho mình một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư cũng như là một nhóm chơi uy tín một người quân sư để đưa anh em vào bờ thì anh em hãy liên hệ cho Dũng qua tele à, cổng Dũng soi kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình để Dũng có thể đưa cho anh em một trang chơi riêng để tham gia và đầu tư cùng với đó là một nhóm chơi có những con mắt kèo ngon là chắc ăn nhất để anh em có thể về bờ một cách nhanh chóng nhất còn anh em uh, có thể xem qua về cái uh, việc mà hai thằng này đối đầu ở từ trước đến nay thì có tổng cộng là 68 lần đối đầu thì trong đó thì uh, về cái lịch sử đối đầu thì hoàn toàn là ủng hộ về phần sân của đội khách Bezen khi mà có tới là 43 chiến thắng trong đó chỉ để thua 15 trận và có 10 trận hòa thì hiện tại ở cái đội hình dự kiến hai thằng sẽ dần lượt sử dụng ờ, về vận sân của đội chủ nhà Bremen sẽ gồm có là đội hình 352 khi hàng công cao nhất của đội chủ nhà sẽ là Marvin Dosic cùng với đó là Maximilian Philip còn với phần sân của Bayern sẽ sử dụng mình là đội hình 4231 ờ, khi mà hàng công cao nhất trong trận đấu này sẽ là một tiền đạo đá cắm đó là uh, ờ, Sadilo Mane còn à, việc mà có những cầu thủ chấn thương và không thể tham gia trong trận đấu này thì như anh em có thể thấy là về phần sân của đội chủ nhà sẽ có hai cầu thủ bị chấn thương và không thể tham gia đó là Felix Agu cùng với đó là Dikani Savio và trong đó là sẽ có hai cầu thủ hiện tại đang bị nghi ngờ đó là RNDC cùng với là Nilat Fukung còn bên phía phần sân của thầy trò Thomas Tuchel thì sẽ gồm có rất là nhiều cầu thủ không thể tham gia do chấn thương đó là những cái cầu thủ như là Chopo Moting Afonso Davia cùng với đó là Lucas Hernandez, uh, Monet Nobo cùng với là Upamecano và cùng với đó là sẽ có một cầu thủ hiện tại đang bị cấm thi đấu đó là Leon Golcara thì sau đây anh em cùng mình tiến vào cái việc mà hai thằng này đang đứng ở trên bảng xếp hạng thì có thể thấy phần uh, đội khách là Bayern Munich thì vẫn đang có cho mình vị trí thứ nhất ở trên cái bảng xếp hạng uh, Bundesliga năm nay như anh em có thể thấy là sau khi mà trải qua 30 vòng đấu thì đội chủ nhà à, đội khách đang có cho mình là 62 điểm và có cho mình hiệu số bàn thắng là lên tới 81 bàn và chỉ để thủng lưỡi là 30 ban bà mà thôi vì hiện tại thì Bayern đang cách biệt với vị trí là Dortmund thì, à, chỉ cách biệt là một điểm số mà thôi thì đang bị bám sát rất là gắt gao nên là trong trận đấu này thì à, Bayern sẽ đạt cho mình một cái mục tiêu đó là giành chiến thắng trước à, Bremen còn về phần sân là đội chủ nhà thì anh em có thể thấy đội chủ nhà đang có cho mình là vị trí thứ 12 sau khi mà trải qua là 30 vòng đấu thì có cho mình là 35 điểm. Hiện tại đang cách biệt với nhóm cầm đèn đỏ là à, chỉ khoảng 7 à, điểm mà thôi cái việc mà à, cái giải Bundesliga này sẽ còn 4 vòng đấu còn lại thì việc mà uh, Bremen bị tụt hạng thì rất là khó xảy ra nhưng mà đội bóng này cũng cần một cái chiến thắng hoặc ít nhất là một trận hòa để có thể nằm ở trong cái vị trí an toàn ở trong cái năm nay còn uh, việc anh em cùng mình xem qua cái thành tích thi đấu gần đây của hai thằng này thì có thể thấy về phần sân của đội chủ nhà thì trong 10 trận đấu gần đây nhất thì đội chủ nhà chỉ có cho mình là hai chiến thắng đó là chiến thắng 4-2 trước Hertha cùng với đó là chiến thắng 3-0 trước Bonchum còn lại thì sẽ có là hai trận hòa và có tới là 6 trận thua trong khi đó về phần sân của đội khách thì có cho mình sẽ là hai trận hòa uh, ờ, 4 trận thua và cùng với đó là 4 trận thắng thì anh em có thể thấy là một số trận thắng gần đây của Bayern đó là trận thắng 2-0 trước Hertha và trận thắng 1-0 ờ, trước ờ, Freiburg thì trước khi mà Bayern có cho mình một trận chiến thắng là 2-0 thì trước đó có đã có là 4 trận mà Bayern chưa thể thắng ở trên mọi đấu trường đó là trận thua trước uh, Mai 05 đó là thua với tỷ số là 3-1 trận hòa một đều trước Man City trận hòa một đều trước Hoffenheim và trận thua 3-0 trước Man City thì anh em cùng mình xem qua những cái trận đấu gần đây của hai thằng này thi đấu thì ờ, để xem cái bán kèo nhà cái sẽ đưa ra cho những cái trận đấu này sẽ là bao nhiêu và các thông số liên quan đến trận đấu thì có thể thấy ở trong trận đấu khi mà thi đấu với Seche 04 thì trong trận đấu này thì Seche đưa ra mức chấp là 0.25 và đã để khiến cho Bremen thua cái kèo chóa ở trong trận đấu này và cùng với đó là tỷ lệ phạt góc và thẻ trong trận đấu này thì có là 7 thẻ vàng cùng với đó là lên tới là 14 phạt góc còn một trận đấu khác khi mà Bremen Man thắng với tỷ số là 4-2 trước Hertha thì ở trong trận đấu này thì Bremen được chấp mức chấp là 0.25 và đã thắng được cái kèo châu Á ở trong trận đấu này. Còn về cái việc mà phạt góc cũng như là thẻ ở trong trận đấu này thì anh em có thể thấy là sẽ có lên tới là 12 phạt góc và cùng với đó là 4 thẻ vàng. Vậy thì ở bên phía kia bên kia chiến tuyến ấy là Bayern Munich thì ờ, có một trận chiến thắng là 2-0 trước uh, ờ, Helta thì uh, trong trận đấu này thì Bayern đưa ra mức chấp lên tới là 2.75 và đã thua kèo châu Á ở trong trận đấu này và cùng với đó anh em có thấy ở trong cái tỷ lệ kiểm soát bóng là lên tới là 81% và tất cả những cái thông số khác thì đều nghiêng về phía Bayern như là Bayern có lên tới là 26 cú sút và có 9 cú sút nguy hiểm trong khi bên phía phần sân là đội khách thì chỉ có là 19% kiểm soát bóng và có hai cú sút và chỉ cứ tung ra được một cú sút nguy hiểm mà thôi và cùng với đó ở trong trận đấu này thì em thấy là một trận đấu là mưa phạt góc khi mà có tới là lên 19 cú phạt góc cùng với đó là hai thẻ vàng trong trận đấu này còn về trận thua 3-1 trước à, Mai thì dạ, trong trận đấu này thì uh, Mai Hồng Nam được uh, đội khách là Bayern đưa ra mức chấp là một trái hòa và Bayern đã thắng được kèo châu Á khi mà tỷ số là 3-1 ở trong trận đấu này. Còn về cái việc mà phạt góc cũng như là kiểu thẻ trong trận đấu này thì anh em thấy là sẽ có là 9 phạt góc cùng với đó là hai thẻ vàng. Vậy thì cái việc mà những cái trận đấu gần đây nhất là tỷ số nó như vậy và những cái thông tin phạt góc và kiểu thẻ là như vậy thì anh em cùng mình xem qua những cái trận đấu mà gần đây hai thằng này chạm trán với nhau thì có thể thấy là trong khoảng 4 trận đấu mà gần đây hai hàng này chạm trán với nhau thì sẽ lần lượt có tới là 3 trận chiến thắng thuộc về phần sân của đội khách là Bayern và trong đó là sẽ có một trận hòa một đều thì anh em cùng mình xem qua mà trận thắng với có tổng tỷ số bàn thắng đậm nhất của Bayern đó là trận thắng là 6-1 trước uh, đội khách là Bremen và trong trận đấu này thì Bayern đưa ra mức chấp là 2.25 và đã thắng được cái kèo châu Áo khi mà tỷ số là lên tới là 6-1 khi mà Bayern đưa ra mức chấp lên tới là 2.25 thì nhà cái đã kiểu nhận định cho anh em là trong trận đấu này Bayern rất là mạnh khi mà thi đấu ở trên sân nhà của mình như anh em có thể thấy là những cái bàn thắng được ghi sớm ở phút thứ 6, 22, 26 và 28 còn nữa việc mà kiểm soát bóng cũng như là đưa ra những cú sút nguy hiểm thì hầu như là về phần sân của Bayern nằm hết và đây là trận đấu một chiều và cùng với đó là ở tỷ lệ phạt góc thì anh em thấy là sẽ có là 12 phạt góc nhưng mà lại không có một cái thẻ nào được đưa ra trong trận đấu này Vậy thì còn một số trận đấu khác thì anh em có thể xem qua trận đấu Bayern thi đấu ở phần sân là đội khách thì sẽ có tỷ số là 3-1 và trong trận đấu này thì Bayern đưa ra mức chấp là hai trái hoa và đã để hoa kèo châu Á khi mà tỷ số là 3-1. Còn về cái việc mà kiểm soát bóng cũng như là đưa ra những cái cú sút nguy hiểm và sút vào lưới của đối thủ thì anh em thấy trong trận đấu này cũng là một trận đấu ngược chiều, một chiều khi mà tất cả những thông số đều thuộc về phần sân của Bayern và cùng với đó ở trong trận đấu này thì cũng chỉ có một thẻ vàng và cùng với đó là có 12 phạt góc còn trận hòa duy nhất ở trong 4 trận đấu gần đây nhất của hai hàng này thi đấu với nhau Thì anh em thấy là trong trận đấu này thì Bayern đưa ra mức chấp là 2.25 À xin lỗi em là 2.5 Và thua kèo châu Á khi tỷ số chỉ là một đều ở trong trận đấu này mà thôi như anh em thấy là trong trận đấu này lại là một trận đấu sẽ có uh, ờ, 10 phạt góc cùng với đó là 4 thẻ vàng thì mặc dù ở trong trận đấu này Bayern không được ghi nhiều bàn thắng nhưng mà sẽ có rất là nhiều thẻ trong trận đấu này được đưa ra nhiều hơn hai trận đấu mà mình vừa đưa ra cho anh em xem còn về trận Bayern mà thắng với tỷ số là 1-0 khi mà đang bị dính một thẻ đỏ thì anh em thấy là Bayern đưa ra mức chấp là hai trái hòa và đã để thua kèo châu Á ở trong trận đấu này luôn thì anh em thấy ở trong trận đấu này hoàn toàn những trận đấu mà hai thằng này thi đấu với nhau thì hoàn toàn là những cái thông số là một chiều hết khi mà tất cả những thông số đều nghiêng về Bayern Munich như anh em thấy ở trong trận đấu này thì sẽ có là 10 vật gốc cùng với đó là một thẻ đỏ và năm thẻ vàng thì như những cái thông tin mà mình vừa đưa ra cho anh em xem ấy, thì hai thằng này mà chạm chán với nhau thì có thể thấy trong 4 trận đấu gần đây nhất mặc dù là Bayern thắng được 3 trận đấu nhưng mà trong đó là sẽ có hai trận mà Bayern thua kèo châu Á và cùng với đó là Bayern hoàn toàn là một uh, đối thủ cày góc rất là ác cho nên ở trong chỗ này anh em có thể tham khảo và nằm trong má kèo là Bayern chấp góc của đó là má kèo tài góc ở trong trận đấu này mà hai thằng này chạm trán với nhau còn về cái má kèo mà mình chính đưa ra cho anh em tham khảo trong trận đấu này thì mình sẽ đưa ra cho em một má kèo trong trận đấu này thì mình sẽ đưa ra cho em má kèo là Bayern chấp 1.5 khi mà anh em thấy là sẽ có rất là nhiều mã kèo khi mà Baygen mã kèo chính sẽ là mức chấp Baygen 1.75 nhưng mình chỉ đưa ra mức chấp là 1.5 mà thôi là một mức chấp an toàn nhất cho anh em có thể tham gia vào đầu tư bởi vì anh em thấy trong những cái trận đấu gần đây nhất thì mặc dù Baygen rất là mạnh nhưng mà chỉ cách biệt là tầm khoảng hai bàn mà thôi chứ nếu mà anh em tham gia mã kèo là 1.75 Baygen thắng với tỷ số 2-0 hoặc cả 3-1 thì chúng ta chỉ ăn được một nửa mà thôi như vậy rất là lỗ mặc dù là có lời nhưng mà không được bao nhiêu chính vì vậy mình sẽ hướng cho em má kèo là bay chấp 1.5 và cùng đó ở má kèo tài xỉu cũng như là phạt góc hay là má kèo thẻ thì mình à, hiện tại mình sẽ chưa đưa ra những má kèo đó cho anh em có thể tham khảo những má kèo đó thì mình sẽ gửi riêng ở trong nhóm cũng như là số zalo đang hiện trên màn hình bởi vì những má kèo đó mình cần những cái thông tin chính thức cũng như là thông tin đội hình và những thông tin liên quan đến uh, trận đấu để có thể chốt ra được những má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất có thể cho anh em tham gia đầu tư còn hiện tại chỉ đây là những cái mác kèo mình đưa ra cho em tham khảo mà thôi chưa phải là những cái mác kèo chính thức và những cái mác kèo ngon ăn và chắc ăn nhất chắc chắn phải nằm ở trong zalo cũng như số tele a cộng số kèo ở trong đây thì mình sẽ chốt ra những cái mác kèo ngon ăn khi mà mình có những thông tin liên quan đến trận đấu từ khoảng 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra còn cái thông tin hiện tại mình đang có ở đây chỉ là mang tính chất tham khảo chưa phải là thông tin cuối cùng. Chính vì vậy, anh em nào mà còn chưa có cho mình một trang chơi riêng và cùng với nó một một nhóm chơi uy tín có thể đưa anh em vào bờ ấy, thì em có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể đưa cho anh em một trang chơi riêng và hướng dẫn anh em chơi trên trang như thế nào để anh em có thể tự do tham gia vào đầu tư chứ không phải là vừa mất tiền thầu tiền cò cho bọn thầu bọn cò đó và cùng với đó là không thể tự do tham gia vào các má kèo khác nhau chính vì vậy anh em có thể, thể liên hệ cho Dũng qua tele cũng như số zalo đang hiện ở trên màn hình và video mình xin phép kết thúc tại đây chúc anh em may mắn và hẹn gặp lại anh em vào các video trên kênh ờ, Việt Dũng bóng đá